nguy cơ mất tỷ đô VinFast bị khách hàng tố xe rỡm. Một chủ kênh YouTube ở Việt Nam trong những ngày cuối tháng 4 đăng nhiều video liệt kê các lỗi trên một xe VinFast. Song hãng xe hơi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bác bỏ và cáo buộc người chủ xe đưa ra thông tin sai sự thật. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Việt giữa lúc Reuters đưa tin VinFast đang xây dựng đội ngũ kinh doanh ở Mỹ để bắt đầu hoạt động từ năm sau 2022. Theo tìm hiểu của VOA, từ 20 tháng 4 đến 28 tháng 4, ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube mang tên GoTo TV, có hơn 450.000 người theo dõi, đăng liên tiếp các clip, trong đó ông nêu ra 10 vấn đề trên một chiếc VinFast Lux Y 2.0 mà ông sở hữu. Trong một clip dài hơn 29 phút, ông Hoàng nói những ngày vui sau khi ông mua xe chỉ kéo dài 2 tuần, tiếp đến là những chuỗi ngày mệt mỏi. Tính đến nay, mình chạy được 8.000 km, mình đi sửa, đi bảo hành 10 lần. Lỗi đầu tiên là lỗi cảm biến áp suất lốp của bốn bánh xe. Lỗi thứ hai là cần gạt mưa tự động gạt khi mình đề máy lên và tất cả phím chức năng trên vô lăng bị vô hiệu hóa. Lỗi thứ ba là về sạc không dây trên xe. Chức năng sạc không dây coi như là bỏ. Lỗi thứ tư là chức năng kiểm soát hành trình, cruise control, là có lúc sai được, có lúc không sai được. Một loạt lỗi khác ông Hoàng nêu ra trong cùng một video bao gồm những tiếng kêu lạ, là trong bốn cánh cửa và khi đạp phanh thỉnh thoảng xuất hiện đèn cảnh báo kiểm tra hộp số, động cơ, tấm che nắp bình xăng không đóng khít, tiếng gió lọt vào trong xe gây ồn ào do các cửa có vấn đề. Đáp lại, hôm 2 tháng 5, trang Facebook chính thức của VinFast đăng bài nói rằng ông Hoàng đã loan tải thông tin không đúng sự thật về chất lượng xe VinFast Lux A2.0, gây hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng tới uy tín của hãng. Trang VinFast Việt Nam nói thêm rằng Mặc dù ông Hoàng đã tự gỡ bỏ các clip liên quan, nhưng hãng đã lưu đầy đủ bằng chứng và tố cáo ra cơ quan công an. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và có lịch mời ông Hoàng lên làm việc, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết trong khi khẳng định rằng VinFast luôn lắng nghe và sẵn sàng kiểm tra, xử lý mọi vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng. Hãng xe cũng nhấn mạnh trên trang Facebook của mình rằng họ kiên quyết làm rõ đến cùng các hành vi mà họ gọi là sai trái, gây ảnh hưởng tới thương hiệu. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ ảnh chụp màn hình một bài đăng trên kênh GoToTV của ông Trần Văn Hoàng. Trong đó ông viết rằng mình sẽ có thể bị kiện vì sự việc đang rất nghiêm trọng. Hiện tại bây giờ mình phải ký một biên bản mà không như ý mình mong muốn. Ông Hoàng cũng đề nghị mọi người giúp đỡ bằng cách cho ông gấp số điện thoại của luật sư. VOA liên lạc với ông Hoàng để tìm hiểu xem ông đang phải chịu sức ép gì, không từ phía VinFast và hai bên đang giải quyết vụ việc ra sao, song ông Hoàng chỉ nói ngắn gọn. Hiện tại tôi chưa muốn làm việc với báo chí để tôi làm việc về vấn đề cho rõ ràng. Tôi có hướng rồi, tôi làm việc với báo chí sau nhé. Hiện tại tôi muốn xử lý riêng đối với bên Vin, xong xuôi hết tôi mới làm việc này về mặt cộng đồng. Theo dõi dư luận trên mạng xã hội, VOA nhận thấy những Facebooker có nhiều ảnh hưởng như các ông bà Nguyễn Đình Bổn, Phương Ngô và các diễn đàn có đông thành viên như Góc Nhìn Báo Chí, công dân đều chỉ trích cách xử lý truyền thông của VinFast sau khi ông Trần Văn Hoàng đăng các video. Những người chỉ trích cho rằng nếu xe hỏng thật và người tiêu dùng nêu ra các lỗi, hãng phải bảo hành và xin lỗi người tiêu dùng. Ngược lại, người tiêu dùng vu khống, bịa đặt, hãng hoàn toàn có thể kiện ra tòa. Facebooker Quách Mạnh Hào, một giảng viên về ngân hàng tài chính tại Đại học Lincoln, Anh Quốc, nhận định với tư cách một người phân tích rằng dường như VinFast đi nước cờ sai khi tố cáo với công an về người chủ xe đăng các video đánh giá chất lượng xe. Việt Nam chuyện này là chuyện nhỏ vì người tiêu dùng bé nhỏ ít khi được bảo vệ nhưng phương Tây thì không nhỏ, toàn bộ hệ thống hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng đầu tiên. Vấn đề là VinFast đang muốn IPO phát hành cổ phiếu lần đầu tại phương Tây nên vụ IPO chắc sẽ ảnh hưởng. Định giá 50 tỷ đô la vốn đã quá cao cho ngành sản xuất xe hơi, thêm vấn đề ethical, đạo đức này nữa thì chỉ cần một bài báo tiếng Anh tường thuật lại vụ việc đăng lên mấy diễn đàn kiểu như Reddit Thôi thì chắc coi như xong, ông Hạ viết trên trang cá nhân. Reuters đưa tin hôm 30 tháng 4 rằng VinFast đang đặt cược lớn vào việc kinh doanh ở Bắc Mỹ và châu Âu từ năm 2022 và nữ tổng giám đốc của hãng, bà Nguyễn Thị Vân Anh sẽ tới Mỹ trong tháng 5 để chuẩn bị cho kế hoạch này. Hiện đang có 100 người làm việc cho VinFast ở Mỹ theo tin Reuters. Vụ việc của chủ xe Trần Văn Hoàng đang gây xôn xao dư luận hiện nay là một thông tin bất lợi nữa cho VinFast. Khi mà cách đây chưa lâu, VinFast phải đối phó với vụ mạng xã hội và báo chí đưa tin về một loạt xe của hãng bị rụng bánh, gãy càng tại các địa phương khác nhau ở Việt Nam hồi tháng 2. Khi đó, một số chuyên gia ô tô đã lên tiếng trấn an dư luận rằng sự cố rụng bánh gãy càng là do các va chạm giữa xe với các vật cản, không phải do vấn đề về vật liệu hay quy trình lắp ráp. Nhưng trên mạng xã hội vẫn có nhiều người bày tỏ bán tín bán nghi. Trước đó còn có một vài vụ cháy xe VinFast hoặc xe chết máy giữa đường phải dùng xe cứu hộ đưa đi cũng gây ồn ào trên mạng xã hội. Năm ngoái, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán được 30.000 xe, nhờ đó giành vị trí là hãng xe lớn thứ 5 ở Việt Nam. Fanpage VinFast Việt Nam hôm 2 tháng 5 2021 cho hay, công ty này không nhượng bộ trước hành vi gây hoang mang cho người dùng và gửi đơn tố cáo ra cơ quan công an đối với anh Trần Văn Hoàng, chủ xe VinFast Lux A2.0, đồng thời là chủ kênh YouTube GoToTV. TV. Nguyên do là anh Trần Văn Hoàng mua xe VinFast Lux A 2.0 với giá hơn 1 tỷ mốt đồng từ ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Nhưng sau đó anh phát hiện ra nhiều lỗi của xe, đem tới hãng khắc phục nhiều lần nhưng không được như ý mình mong muốn nên phản ảnh trên kênh YouTube có gần 500.000 người theo dõi. Bài đăng của fanpage VinFast Việt Nam thu hút rất nhiều lượt bình luận. Có người bày tỏ ủng hộ hành động cứng rắn với những khách hàng không ra gì. Tuy nhiên, cũng có người cho biết sẽ không ủng hộ sản phẩm của công ty này vì đối xử với phản hồi hết sức bình thường của khách hàng Việt mình một cách sắc đá như vậy. Cụ thể, Kênh YouTube GoToTV của ông Trần Văn Hoàng đã đăng clip dài hơn 30 phút với nội dung mong là bác Phạm Nhật Vượng xem được video về chiếc VinFast mang biển số 66A13945 và chỉ trong 4 tháng sử dụng nhưng phải đi bảo hành hơn 10 lần và cùng 10 lỗi xe vô cùng nghiêm trọng, bao gồm cảm biến áp suất lớp không chính xác, sạc không dây chập chờn, gạt mưa tự hoạt động, khi đề nổ động cơ, xi nhan không hoạt động, kiểm soát hành trình cruise control không hoạt động, phím chức năng trên vô lăng bị vô hiệu hóa, cửa có tiếng kêu khi xe vận hành, động cơ thông báo cần đi kiểm tra, chân phanh có tiếng kêu lạ, nắp bình xăng không sát và tiếng gió lọt vào bên trong khoang cabin. Lỗi tiếng gió lọt vào bên trong khoang cabin phát sinh khi kỹ thuật viên khắc phục lỗi cửa có tiếng kêu khi vận hành. Theo thông tin trong clip, Kỹ thuật viên đã tháo một lớp doan cao su ở cửa, loại bỏ được tiếng kêu nhưng lại khiến tiếng gió lọt vào bên trong khoang cabin khi xe chạy. Chiếc VinFast Lux A 2.0 mới đi được tổng quãng đường là 8.000 cây số mới mua chiếc VinFast Lux A 2.0 vào tháng Giêng năm 2021 và được làm một tiệc bàn giao xe khá hoành tráng tại Landmark 81, nhưng đến tháng 4 thì chán đến mức muốn bỏ xe, ông Trần Văn Hoàng bộc bạch trên video clip. Trong khi đó, một số quan điểm của anh Nguyễn Vũ Tuấn Tú trên Facebook đang được bạn đọc quan tâm với nội dung như sau. Với tư cách là nhân viên cũ của Vin 2015, 2016, 2017, 2 năm làm thủ tục hợp đồng cho Vinhomes 2 và sử dụng rất nhiều sản phẩm của Vin, mình có nhận xét cơ bản thế này. Vấn đề xử lý của Vin Cách hành xử hiện tại của Viên là không cần biết đúng hay sai, tuy nhiên chưa xác minh chi tiết vụ việc mà đã ép GoToTV trong đêm phải gỡ clip, ký vào biên bản gì đó. GoToTV nửa đêm phải kêu cứu cộng đồng mạng, rồi sau đó cũng bị xóa luôn, đồng thời đệ đơn ra tòa dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại, cũng có thể chuyển qua hình sự. Sắp IPO tại Mỹ mà để xảy ra cớ sự gì thì mất mặt cả cái quốc gia, đó cũng là lý do tại sao Vin lại nghĩ bạn GoTo TV đợi lúc nào không làm mà lúc quan trọng này lại đi phốt trên chính quốc gia bản địa và ngay lập tức lên phương quá gắt. Tuy nhiên, hãy cẩn thận còn rào hai lưỡi, gắt thì đang áp được các thanh niên manh động câu like, còn người tiêu dùng sẽ thấy thế nào khi viên kiện chính khách hàng của họ, trong khi không cho họ quyền phản đối, quyền ngôn luận chính đáng về sản phẩm. Bởi vì GoToTV và bên đại lý không tìm được tiếng nói chung nên GoToTV nó phải mới làm clip đăng thế. Thử hỏi có ai muốn xem mình đang chạy lại bị rêu rào bị lỗi, sau này có bán ai mà mua. Tiền tỷ chứ không phải 3 đồng. Ức quá, không làm gì được mới phải lên clip mà bị mời lên phường thì khác gì Vinh đe dọa khách hàng mình. Sau này cấm mở miệng dù có lỗi. Đừng bao giờ biến khách hàng thành kẻ thù. Vin đang đi nước, đi sai lầm. Kể cả đợt này có thắng, bạn GoTo TV phải bồi thường. Đính chính thì sau này một khách hàng mới sẽ rất lo ngại khi mua xe của Vin. Vì nhớ đâu sau này chính họ lại là nạn nhân, có lỡ mồm một tí thì vào tù hay bồi thường nặng nề. Còn họa mày, Vin thua thì ai dám mua xe của Vin nữa? Đã hư còn đối xử với khách hàng như vậy.